Vâng, xin chào tất cả em Hình Kính Tôi là kỹ thuật viên của công ty cổ phần xuất nhập cầu Factor Việt Nam Hôm nay tôi về vùng đất thôn Lý Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình Đã lắp đặt cho anh Hiếu một dàn máy cắt Simfa hai đầu Bao gồm một máy cắt mang thương hiệu F99 của công ty chúng tôi Đây là máy được thiết kế với hệ thống motor công suất 3kW một đầu, hai đầu là 6kW hệ thống chuyển góc tự động kéo phôi như là trụ bảo vệ hoàn toàn tự động một hơi đây là dòng máy ờ, hàng cao cấp với hệ thống chuyển đa góc gồm có 3 góc góc 45 90 và một góc 135 đây là dòng máy cắt đời cao nhất công ty tôi và đây là máy đây là piston kẹp phôi này là piston đung liền kích thước inox được gắn trực tiếp anh em nhôm bắn trực tiếp vào thân máy và kèm theo đó là thước thước và đèn chiếu sáng cái là màn đêm đây là bằng điều khiển hoàn toàn hệ hóa bằng tiếng việt kèm theo đó đó là con máy phay đầu đố thay ra nhanh mang thương hiệu Factor công ty tôi đây, là máy nó được thiết kế motor công suất 3 kW hệ thống vòi phun dầu thông minh đây là máy sẽ được căn chỉnh hoàn thiện cho anh gồm hai dao chipa và một dao chip phun DMA kèm theo đó con máy đột dập 29 dao nhập khẩu hoàn toàn nở một hơi nhé đây là một hơi nó hơi bằng cái đó là con máy cắt góc CNC mang thương hiệu Partner thì tôi đây là máy hỗ trợ ba cái bê tông cặp phôi và hệ thống điều chỉnh hoàn toàn bằng à, CNC đây là bệ ép rất là đầy đặn chắc chắn và đây là hệ thống đèn chiếu sáng để hỗ trợ cho anh làm việc ban đêm Đấy. vâng và để hỗ trợ cho dàn máy đầu con máy nén khí 300 lít màn hiệu Pegasus công ty chúng tôi đây là um, tổng quát của con máy cắt F99 và đây là sản phẩm sau khi đã căn chỉnh hoàn thiện cho anh gồm một bộ khung cánh của hệ 55 vắt cạnh và một bộ khung cánh của hệ Sinfa em góc đây đây là sản phẩm của hệ 55 bắc cạnh đây là sản phẩm sau khi ép góc rất là ít không có vâng và anh em ai có nhu cầu máy sẽ thể số điện thoại trên màn hình vâng xin cảm ơn